Là con gái, có lẽ ai cũng ước mơ tìm được một soái ca cho mình. Và rồi một ngày, soái ca ấy cũng đến. Nhưng không phải là đến bên tôi mà là Quỳnh, bạn thân của tôi. Trong khi Quỳnh xinh đẹp, thông minh thì tôi chỉ là một đứa con gái bình thường ngày ngày lặp đi lặp lại theo kiểu sáng đi học chiều nấu cơm tối online dậy đi ngủ đời của mình nhàm chán quá không hẳn là cuộc sống của tôi nhàm chán mà là tôi đã quá chán cuộc sống này ai cũng có một chiếc mặt nạ giả dối và vô tâm bởi vậy tôi đã tìm đến một cuộc sống khác nơi người ta không cần đến mặt nạ ở đây tôi xinh đẹp giỏi giang và dĩ nhiên được rất nhiều người theo đuổi Cái đậu xanh Bị bắt rồi Thứ hạng anh ta cao hơn mình gần 10 bậc Giờ mà chiến thì chỉ có chết chắc Huynh à Có thật là huynh nỡ lòng ra tay Cuối cùng Phong cũng tha cho tôi Nhưng đổi lại Được Ta sẽ tha cho muội Nhưng muội phải chuyển sang băng ta vụ ca nhạc. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay trễ ba năm rồi đấy. Con này mình ma nhập đấy à? Không con dở ấy. Ừ, tao bị nhập rồi, ta bị trai đẹp trong game nhập rồi. Trai đẹp á? Mày lại tìm game là thật đấy à? Chẳng phải ta đang chơi với người thật à? Này này, ảnh không bọt băng Xin mãi thằng đệ mới cho đấy Đẹp trai không? Là... là anh sao? đâu nhỉ? À, nha, bọn tao sẽ liền suốt 2 tiếng đồng hồ luôn Anh ấy học trên mình một khóa, đi chơi bóng rổ, ta chơi thiện nữ được 3 năm rồi Và còn nhiều lần ham vui, rồi chợt nhận ra chết cha mình yêu mất rồi Giờ em ghét lại thôi Hãy để anh được là nắng bên em ngày vắng răng chơi cùng hát đứa này rút rồi Làm sao bây giờ Yên tâm Đã có anh ở đây rồi Anh sẽ bảo vệ em Em có là gì của anh đâu Mà anh cứ bảo vệ em hoài Thì em là vợ chưa cưới của anh ừ. 9 giờ tối nay mình kết hôn nhé phải chuẩn bị cho hôn lễ chứ Yeah, cuối cùng thì tiêu đại hà cũng xuất hiện rồi Còn mình làm sao đấy Ta được cầu hôn rồi Chỉ một tiếng nữa thôi Bà cô của mày sẽ là vợ người ta lại rồi Em không muốn kết hôn Em muốn mình gặp nhau em nhé Nhất định phải đợi em Anh Phong ạ à? Mi Mi về không em trong game hay ngoài đời tất cả chỉ là giả dối phải chăng chúng ta giờ đây đã hết thật sao mi anh xin lỗi còn đâu những anh mắt anh hẹn nhất định sẽ đến vậy mà anh lại anh chỉ xem tôi là chỗ đùa đúng không anh sẽ đến nếu như anh không phải đi gặp em vội quay bước bão giông cứ dễ đã cướp tiền của anh bây giờ lại còn cướp nước của anh nữa à em cướp tiền của anh á anh nói trong game ấy lúc chiến bang à ờ lúc chiến bang em quên mất em không phải từ mi em từ mi cướp tiền của anh trong lúc chiến long đường không phải chiến bang tại sao em lại lừa anh em em xin lỗi vậy tại vì là em em thích anh nhưng mà tiểu my mới là lý do anh đến đây nhưng anh có chắc khi anh gặp đó anh còn thích nó nữa không một đứa vô dụng mà nhàm chán vậy là anh đã biết con người thật của em thế nào rồi thật may là chúng mình chưa kết hôn không chúng mình sẽ kết hôn ngay bây giờ Với điện thoại như thế này Thì sau này lấy gì mà liên lạc Tiểu My Một khóa Đông lại đến nơi này Mình anh bao háo gầy Ngóng trông ai từng ngày Để em dẫn anh đi gặp nó Em bước đi xem anh còn thích nổi nó nữa không dịu dàng như đóa hồng làm anh sao xuyến nam phong nam hiền sư level một ba chín người ta vẫn bảo game ảo đời thật nhưng anh tin rằng trong game mới là nơi người ta bộc lộ mình rõ nhất và anh đã thích con người mà em bộc lộ cầm bàn tay anh này cùng vượt qua tháng ngày đắm trong cơn tình say hãy để anh được là nắng bên em ngày vắng dòng chơi cùng hát ca và anh xin được làm gió theo em đầy đó quên hết đi những xót xa đường dài lê thê đằng đẵng đêm khuya chìm lắng ai sẽ đưa em về nhà đừng lo vì em sẽ người anh yêu người anh yêu yêu em rất nhiều sao tình xinh đẹp như thế mà anh lại từ chối em tưởng đàn ông các anh ai cũng thích cái đẹp chứ thì đúng là quỳnh cũng có làm anh động lòng nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi Còn với em Đó mới là tình cảm đậm sâu Không phải em Thì chẳng thể là ai khác Cà phê sữa em pha hoặc đắng hoặc luôn rất ngấy Lúc lại chả biết em trốn ở đâu Điện thoại thì không bắt máy Ngay cả những lúc mà không xong phấn Và em cũng chả thể kể chân gặp nhau lần đầu Anh nói thích em Cũng là thật chứ Lời nào với em cũng đều là thật Và điều bất ngờ nhất trong đời anh là gặp được em mất rồi giờ em ghét lại thôi hãy để anh được là nắng bên em ngày vắng rằng chơi cùng hát ca và anh xin được làm gió theo em để đó quên hết đi những xót xa đường dài lê thế đằng đắng đêm khuya chìm lắng ai sẽ đưa em về nhà đừng lo vì anh vẫn đón đưa em đi mỗi ngày một thế giới ảo với những tình yêu thật câu chuyện tình yêu của các bạn tại thiện nữ sẽ như thế nào hãy tham gia cùng Mr. Siro tại thiện nữ mobile nhé một sáng tác riêng của anh cùng với nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón các bạn ta chỉ vì quá yêu nên mới vậy là đúng hay sai dù nàng có đúng hay sai thì ta vẫn luôn ở đây đợi nàng